à, Duy Nguyễn từng nói à, nhiều khi Duy Nguyễn trong những cơn say rượu và những cơn nằm mơ của Duy Nguyễn á Duy Nguyễn nói là cái à, cái building này của Duy Nguyễn á, là xét về độ đẹp là nhất nhì ở đường này thì đó là nằm mơ thôi các bạn cái bức tường này cao làm trắng các bạn ờ, thôi sợ, sợ bạn là buồn buồn đời buồn tình này nọ kia có những cái suy nghĩ mà nó nó không được chuẩn chỉ trong một giây phút nào đó đó các bạn ê cái đó là nhà trọ phải không <laughs> cái, cái cái đó nhà trọ cái này cái màn này mà tầm 5 à, giờ tới 7 giờ đứng đợi địa cũng được đó ha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 Rồi chào mừng các bạn đến với sân thượng của THL Chim quận 7 Bạn nhìn thấy rộng không? Đó, bạn nhìn thấy ghê không? Bạn nhìn thấy Sài Gòn cao không? Tất cả những cái à, building của BBT đều nhìn thấy những cái vùng cao của Sài Gòn Giống như là bạn nhìn thấy không? Bao nhiêu dự án cao tầng đang được triển khai Mặt trước, mặt trong, mặt sau, bốn mặt luôn Mặt nào cũng ghê hết á Chỉ có cái mặt này có mặt trời thôi Nên chói quá Duy Nguyễn không đứng được à, Thì à, ngày hôm nay à, Di Nguyễn qua đây thì à, các à, đội thợ cũng đang triển khai những cái phần để hoàn thiện cái sân thượng này thì cái sân thượng này được hoàn thiện thì bạn sẽ nhìn nó giống như cái mô hình sân thượng à, bên Bình Tân các bạn nó là một cái nơi để chúng ta có thể thứ nhất event buổi tối thứ, cái nơi chúng ta có thể tập luyện cái nơi chúng ta có thể thư giãn chúng nơi chúng ta có thể chụp hình và cái nơi chúng ta có thể ngắm toàn cảnh Sài Gòn về đêm đó khi mà khách hàng đến với BBT quận 7 á, thì các bạn sẽ được có cái đường cho bạn lên đây để các bạn ngắm toàn cảnh Sài Gòn về đêm những cái chung cư những cái dự án những cái những cái công trình điểm nhấn của đô thị như cầu Phú Mỹ cầu Phú Mỹ là một biểu tượng biểu tượng của của của, của, của Sài Gòn nha các bạn bạn nhớ chưa bạn nhớ cái câu cái bài cái lời bài hát không thủ thiêm Phú Mỹ ta nâng tầm kinh tế quận 2 nhà bè kết nối mạch giao thương đó ý đồ là như vậy sàn á, thì được lót bằng gạch này lót hết nguyên cái sân thượng luôn rồi xong rồi cái tường đó ốp bằng gạch luôn cho nó sạch đẹp và tất cả đều dựng lên những cái đèn những cái sân banh nha bạn dựng lên đèn đèn đang đặt làm nha dựng lên đèn rồi sân banh nhưng mà đặc thù là Duy Nguyễn có thiết kế một cái ghế các bạn nhìn nè đang làm mà đang làm những cái bệ ghế á, để cho các bạn đứng lên các bạn nhìn thấy cái view mặt trước của BT17 nha các bạn bây giờ Duy sẽ đứng đi cho các bạn coi đây nếu mà ở đây á thì cái bức tường sẽ rất là cao nên ờ, ở đây á thì nếu mà các bạn cao chiều cao mét 72 như Duy á thì các bạn chỉ nhìn thấy được cái nóc nhà người ta thôi bạn không thể nào nhìn thấy được đường phố bạn không thể nào được nhìn thấy Sài Gòn còn sau đây tự nhiên ra mây đẹp vậy ta ê mây này đẹp bạn đánh giá là mây này đẹp nha rồi bây giờ nè trên này nè sẽ lót đá nha cái đề cái bàn như Nguyễn đang làm đó các bạn chưa xong nha lót đá các bạn lót đá đứng lên đứng lên nhìn xuống ồ mẹ <laughs> ghê quá nhìn xuống wow ghê quá nhìn xuống ồ ghê quá đường thẳng quá ừ. nói chung á, thì ở bên đây á, là duy thấy á, mình không phải mình mình không phải là thế mạnh về điểm cao một cách toàn diện tất nhiên cũng có những cái tòa nhà nó cũng cao cỡ này như kế bên là cao hơn mình xíu đúng không nhưng mà mình mình được một cái lợi thế đó là cái view mình nó rất là thoáng các bạn thật sự á, thì ờ, trên camera các bạn không hình dung được đâu bạn đứng góc này nhìn rất là thoáng qua góc bên này cái góc bên này thì thua mà góc bên này bảo đảm không có gì để nhìn hết đó. cái góc bên này ngộ lắm nha cái góc bên này là đường nguyễn văn linh các bạn mà đường nguyễn văn linh ở đây toàn là nhà trọ không à ngộ ngộ vậy đó. khu này nhà trọ với tiệm tập hóa nên đa phần là kiến trúc nó sẽ thấp thấp thấp ở ngoài kia là đường nguyễn văn linh đối diện là mấy cái mấy gì mấy cái showroom xe của mấy cái hãng xe nhỏ nhỏ bên mỹ như hãng vết vồ đồ bạn như hãng gì nữa nè như hãng Mazda như hãng gì tùm lum la ngoài đây nè nên nên ở cái, cái hướng này á thì nó sẽ không có nhiều cao ốc nó đi vào quận 4 nó mới có bạn nè còn hướng này nè không đó hướng này hướng gì phú mỹ hưng đúng rồi trời đợi nãy giờ nói mới, mới xong đó hả rồi đây à, Duy Nguyễn từng nói à, nhiều khi Duy Nguyễn trong những cơn say rượu và những cơn nằm mơ của Duy Nguyễn á Duy Nguyễn nói là cái à, cái building này của Duy Nguyễn á, là xét về độ đẹp là nhất nhì ở đường này Ôi ơi. thì đó là nằm mơ thôi các bạn bây giờ em kìa em lia cái camera về hướng này nè em đó thấy không thấy chưa nguyên cái dàn rau luôn kìa thấy không thấy không tức là ý anh là gì nguyên nguyên cái nhà cao tầng bách ra bách đó đó nó làm bách rau cho nhà anh đó wow thôi đừng bắt bẻ mà tao nói gì cũng được mà không được tao làm video thôi ba ơi tao nhìn mặt căng vậy đó không nhưng mà gì hệ sinh thái hàng dừa nước tại sao nó có hàng dừa nước em lộng lẫy ven đôi bờ cỏ lá đẹp rạng ngời rực rỡ nhất khu nam thì làm sao ý đó là cái miếng đất đó đó ngày xưa anh kiếm đó là trời đất ơi là lao xị là cỏ lá là vừa nước không à nhưng mà được cái là ngực tấn công mong phòng thủ thêm cái đỡ hậu đồ này đồ kia đó đẹp rạng ngời nhất khu nam bây giờ các bạn đi mua đất đi mình đại gia thì mình không nói nha các bạn nhưng bạn nói mình tầm trung trung chừng mấy chục tỷ quay đầu thôi chiều ngang mà hai mười hai mét nó đẹp lắm bạn ơi đúng rồi anh em ạ à. Ừ, tự nhiên mà đi bằng gặp chiều ngang 12 mét chứ chiều ngang 16 mét là bạn thích liền à cái đó mình nói thiệt cái đó mình nói thiệt nha các bạn nên mình gặp là mình của mình bị say nắng mình say nắng không mình bụp nó luôn cái giấc mộng trăm năm nữa <laughs> nè nhìn nó không thấy không thấy chưa công viên hương tràm ủa lộn công viên hương tràm công viên hương tràm nha không đó nhìn về quận 1 nhìn về sài gòn nhìn về quận 4 không nhìn về quận ê quay qua nhà kế bên ta có làm phòng thang máy kìa mày ơi ta làm cái rồ chưa sao mai mốt mình không làm phòng thang máy giống vậy cho đẹp mình phải phải thấy người ta hay hay gì đó mình học nha đúng rồi anh em ạ à. đây góc này là góc xéo góc này góc mấy giờ ta góc góc góc góc này góc 5 ờ, giờ đúng không 5 giờ này nhìn thấy không mặt trời chiếu vô chói quá vậy tránh tay hả ôi phải tránh tay ông ơi công nhận cái hàng dừa nước là dữ thiệt đó cản đúng không cản đó đẹp chưa không đó nguyên luôn khu tao không biết nhà cái bên là nhà gì nữa nó sài gòn nó cứ dấp nhô dấp nhô vậy đó nó nói chung á tại sao anh kia em quay nhiều như vậy hai cái câu cuối của bài hát này là gì anh người xa có thấy không sài gòn bây giờ mới là ngọc viễn đông tức là ở một cái nhà nhỏ nhỏ của anh Duy Nguyễn một cơ thể nhỏ nhỏ một lứa tuổi cũng nhỏ nhỏ anh Duy Nguyễn đúng không đứng trên nóc nhà của anh Duy Nguyễn không phải nóc mà cái sân thượng chúng ta nhìn thấy bao quát Sài Gòn bây giờ mới là Ngọc Viễn Đông hiểu rồi chứ đó rồi đó các bạn thấy đó sau khi mà Duy Nguyễn điền tua nhỏ nhỏ trên sân thượng của Duy Nguyễn hay Duy Nguyễn hay mỏi chân rồi đó nói chung cái chỗ này sẽ là cái chỗ tập luyện nha các bạn cái chỗ này chỗ quay có bồ quạt cao nữa có những cái bài có bồ quạt cao là Duy Nguyễn sẽ ôm nhỏ kia quay vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng xong luyện nói chung thực hiện rất là nhiều dự án ở trên đây nên cái chỗ này là Duy Nguyễn cũng đầu tư rất là nhiều tiền các bạn thật sự thì mỗi góc cách mò của cái BBT quận 7 này đều tốn kém mà làm làm thôi chứ nhiều khi cũng sót tiền mà lỡ làm rồi thì cũng lẽ giờ bỏ chứ không được bây giờ gặp này nó đòi tiền quá trời luôn nè nó gặp này nè rồi xong mà tiền công tiền thợ luôn trời ơi tất cả các nước đèn đuốc nữa mấy chục cái đèn ốp lên ốp nọ đồ xong rồi làm hoàn thiện này chắc nó tháng mấy hơn nên giờ thật sự bạn đuối bạn mà dịch giả vậy cứ bắt đóng cửa hoài cũng khổ làm cái ờ, video này tao tưởng là mình làm video kiếm tiền không có kiếm tiền đâu mình làm video quảng cáo phòng game mà nhưng mà khổ một cái giờ quảng cáo phòng game nó tập đâu được đâu dịch quá trời rồi. buồn thôi các bạn cứ share like video đi cho Di đỡ buồn nha rồi cảm ơn các bạn theo dõi video hay thì mua súp đi ba like share là đương nhiên rồi coi chùa hoài